các bạn về cách thổi sáo mèo từ cơ bản cho những người mới tập hoặc là chuẩn bị làm quen với nó thì ờ, sáo mèo nó có hai cái cái làn hơi thứ nhất là cái làn hơi nhẹ và một làn hơi mạnh thì lúc đó mình sẽ nén hơn làn hơi nhẹ thì mình chỉ áp dụng cho nó sòn và làn hơi mạnh thì mình áp dụng cho nó từ đồ tới đố thì ờ, làn hơi nhẹ như thế này đây đó là hơi nhẹ còn đây là làn hơi mạnh đó là hai làn hơi về phần mình áp cái phần miệng vào vào lỗ thổi thì các bạn đặt phần môi bao trọn cái vùng lưỡi à, lưỡi lam bạn áp vào và ép chặt hai khóe môi khi bạn thổi nhẹ như thế này nó ra được tiếng này là ok còn nếu như bị xì bị xì hai cái môi thì nên nhớ ép chặt hai cái môi lại không được xì uh, hơi từ hai bên thì sẽ bị phí rồi uh, mình sẽ đi từ uh, áp lực hơi từ uh, sòn tới đô thứ tự các nốt cho các bạn uh, hết toàn bộ lỗ bấm lại thổi thật nhẹ thì ta sẽ được nốt sòn đây là nốt đôi một khi các bạn bỏ lỗ nó cút và nén hơi gấp đôi ở lỗ sòn thì bạn sẽ được nốt đôi một kế tiếp dùng cái lực nén hơi đó bạn mở tuần tự các ngón tay từ dưới lên trên các bạn sẽ được tất cả các nốt rê mi mi dán mi dán mình sẽ bịt lỗ rê lại fa sol la si và khi bạn dùng si dán bạn sẽ bịt lỗ la lại giữ tiếp lỗ la buông lỗ ngón cái ra bạn sẽ được đô hai không được dùng đô hai khi buông toàn bộ đô hai sẽ bị cao lên và không chuẩn nốt như thế này là sai rồi thì có một số bạn trên ờ, diễn đàn có hỏi mình là khi họ bắt đầu làm hơi họ thường nghe một tiếng tiếng bình nhỏ tình trạng như thế này đây đó hoặc là như thế này lý do này là như, như sau khi bạn bắt đầu một làn hơi ở các nốt từ đô tới đố thì phải bắt đầu từ làn hơi mạnh ngay lập tức nén nén từ bụng ép khoang miệng lại và đẩy hơi trực tiếp vô lưỡi gà luôn còn những bạn bị trường hợp đó là bởi vì dùng làn hơi nhẹ mà chuyển tiếp sang hơi mạnh đó là lý do là bị như thế thì để hạn chế điều này à, mình sẽ dùng kỹ thuật đánh, đánh lưỡi đơn nén hơi và dùng lưỡi chặn ở phần môi trên môi dưới khi bạn cần nén cần đẩy hơi vào thì chỉ cần lấy lấy lưỡi ra thôi ở giữa môi lại thì lúc đó hơi sẽ được ngắt không còn tình trạng là đang ở hơi mạnh khi giảm lại sẽ bị tiết việt đó cái tiếp thì mình sẽ hướng dẫn các bạn về các kỹ thuật trên sáo mèo thì ờ, sáo mèo cũng dùng ờ, bộ ngón vậy nên mình có thể áp dụng cách lấy ngón từ bên số túc qua nhưng mà cách lấy của sáo mèo thì hơi khác một chút xíu ví, ví dụ như là các bạn thổi ở nốt uh, si dán thì các bạn sẽ lấy ngón cắt lỗ phát âm một lỗ ví dụ như thế này đó hoặc nếu trường hợp uh, uh, các bạn không thích lấy cắt lỗ phát âm như thế thì các bạn có thể lấy nửa lỗ hoặc là một phần ba lỗ như thế này đây ví dụ như trong bài xuân về bản mèo có một đoạn đầu đây là cách lấy của sáu mèo thì ngoài ra các nốt phía sau cũng như thế luôn luôn là cắt lỗ phát âm một lỗ đó. Dạ. kế tiếp thì à, còn một số kỹ thuật tạo ra hiệu ứng uh, uh, rừng núi như uh, bạn các bạn bình nửa lỗ hoặc là mình gấp một lỗ ví dụ như thế này đây là mình che nửa lỗ dần và buốt xuống buốt từ trên xuống nửa lỗ và ngưng hoặc là hoặc là mình gấp đây là mình gấp ngoài ra thì các bạn cũng có thể lấy ngón như là sống trúc những kỹ thuật kỹ thuật này rất là ít xài à, thêm một cái nữa là lưỡi số mẹ cũng có dùng kỹ thuật về lưỡi à, như reo lưỡi đó là kỹ thuật về reo lưỡi thì à, để cho bài hát mà một bài à, số mèo mà trở nên à, vang xa thu tỏa tạo ra âm sắc rừng núi thì các bạn cũng kèm theo kỹ thuật à, thu tỏa hơi kỹ thuật thu tỏa hơi này thì cũng giống như bên sáo trúc thôi thì các bạn à, bắt đầu một câu khác hoặc kết thúc thì các bạn từ hơi ít tăng dần đều mạnh lên và khi kết thúc câu hát thì các bạn giảm nhỏ đi để như thế thôi thì à, riêng về đặc trưng à, số mèo thì các bạn cũng có thể dùng kỹ thuật như, như thế này đây các lỗ từ đô một à, tới pha son la thì các bạn có thể tăng hơi thoải mái không sợ bị kịch lan nhưng các bạn nên chú ý các lỗ từ la si dán và đố tức là đố hai thì các bạn phải đều hơn chứ không được mạnh mình làm ví dụ đó như này các bạn đẩy hơi mạnh như dưới lên thì ba lỗ la si và đô hai đều bị mất vậy nên chú ý là lỗ đô 2 si, hoặc là hơi mạnh đều đây là cách để các bạn thử bây giờ các bạn ờ, không bấm lỗ nào hết mình sẽ thử ở trên lỗ đô 2 các bạn tăng hơi từ nhẹ tới mạnh như thế này đây các bạn tăng từ nhẹ tới mạnh lúc nhẹ nó sẽ còn tiếng rè nhẹ và khi tăng dần lên nó bắt đầu nó ở cái ngưỡng nén hơi nó sẽ kêu nốt đô hai và các bạn cứ tiếp tục tăng tăng dần tăng dần tăng dần tới khi nào mà nó không còn kêu nữa tức là đó là ở cái giới hạn vượt quá của đô hai thì các bạn nhớ không nên được đạt tới cái quãng đó tới ở cái quãng đó thì các bạn nên giữ lại thôi không nên tăng nữa đó là đó là cái lực hơi ở đô hai